Xin chào tất cả các bạn! Ngày hôm nay, học văn chị Hiên sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về cách đánh vần và ghép vần với chữ giờ nhé! Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào! Trên màn hình của chúng ta bây giờ chính là hình ảnh của chữ giờ. Các bạn cùng đọc theo chị nhé! Giờ Giờ giờ các bạn đã đọc đúng hết rồi đó vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần chính của bài học ngày hôm nay nha hôm nay bài học của chúng mình được chia làm hai phần phần 1 là tập đánh vần và ghép vần và phần thứ hai chính là phần luyện tập đầu tiên chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần 1 tập đánh vần và ghép vần. Các bạn nhỏ hãy nhìn lên màn hình, quan sát, theo dõi và cùng đọc theo chị nhé. Chị có chữ giờ, khi ghép với chữ A, chúng mình sẽ đọc là giờ A ra. Giờ A ra. Giờ A ra. Chữ giờ khi ghép với chữ O sẽ được đánh vần như sau giờ o do giờ o do giờ o do tiếp theo chữ giờ khi ghép với chữ ô chúng mình sẽ đọc là giờ ô do, giờ ô do, giờ ô do. Chữ giờ ghép với chữ ơ sẽ được đọc là giờ ơ dơ. Giờ ơ dơ. Giờ ơ dơ. Chỉ có chữ giờ khi ghép với chữ e, chúng ta sẽ đánh vần thành giờ e re. Giờ e re. Giờ e re. Tiếp tục, chữ giờ khi ghép với chữ e chúng ta sẽ đọc là giờ e dê giờ e dê giờ e dê chữ giờ khi ghép với chữ y chúng mình sẽ đánh vần như sau giờ y gì giờ y gì Giờ y Chị có chữ giờ ghép với chữ u Chúng mình sẽ đọc như sau Giờ u du Giờ u du Giờ u du Và cuối cùng chữ giờ ghép với chữ ư được đánh vần là giờ ư dư Giờ ư dư Giờ ư dư Vậy là chị em mình đã cùng nhau học xong cách đánh vần và ghép vần với chữ giờ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2. Phần 2 của chúng ta mang tên luyện tập. Các bạn hãy cùng nhau nhìn lên màn hình, đọc theo chị theo thứ tự từ trái sang phải từ trên xuống dưới nhé. Giờ A ra Giờ A ra huyền già Giờ A ra sắc giá Giờ A ra hỏi giả Giờ A ra ngã xã Giờ A ra nặng dạ giờ o do giờ o do huyền giò giờ o do sắc gió giờ o do hỏi giỏ giờ o do ngã rõ giờ o do nặng dọ giờ ô dô giờ ô dô huyền rồ giờ ô dô sắc rố giờ ô dô hỏi rổ giờ ô dô ngã rỗ giờ ô dô nặng rộ giờ ô dơ giờ ô dơ huyền giờ giờ ơ dơ sắc dớ giờ ơ dơ hỏi giỏ giờ ơ dơ ngã dỡ giờ ơ dơ nặng dợ giờ e ra giờ e ra huyền rè giờ e re sắc rẻ giờ e re hỏi rẻ giờ e re ngã rẽ giờ e re nặng dẹ giờ e dê giờ e dê huyền rẻ, giờ e dê sắc dế Giờ e dê hỏi rể Giờ e dê ngã dễ Giờ e dê nặng dệ Giờ y di Giờ y di huyền gì Giờ y di sắc dí Giờ y di hỏi gì Giờ y di ngã dĩ Giờ y di nặng dị Giờ u du Giờ u du huyền dù Giờ u du sắc rú Giờ u du hỏi rủ Giờ u du ngã rũ giờ u du nặng dụ giờ ư dư giờ ư dư huyền dừ giờ ư dư sắc dứ giờ ư dư hỏi dữ giờ ư dư ngã dữ giờ ư dư nặng dự